Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả của anh em về cái bảng D của U20 à, châu Á nữa nha. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em cái trận bảng D thì mình uh, xin uh, báo với anh em là có hai đội trong bảng B đã được uh, tiến đi vào vòng trong và đó là đội Úc và đội Iran đã được uh, đá xong và đã có kết luận đi vào vòng trong rồi nha anh em. hiện tại Úc ờ, vừa thắng Qatar với cái tỷ số là 9-1 trong khi đó Iran đã thắng Việt Nam với cái tỷ số là 3-1. Thì hai đội này đã tiến đi vào vòng trong. Thì còn bảng A bảng A thì, 21 giờ tối nay nó mới đá thì mình chưa có cập nhật cho tất cả anh em đội nào sẽ đi vào vòng trong thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em đó là cái bảng D giữa Ả Rập Xê Út và Nhật Bản diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 3 thì ờ, Nhật Bản đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng nha anh em và có 6 điểm sau ờ, hai vòng đấu và có đang có 4 bàn thắng trong khi đó Ả Rập Xê Út đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 3 điểm sau ờ, hai vòng đấu và đang âm bàn thắng là một nha anh em trong khi đó Trung Quốc đang có vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 3 điểm sau hai vòng đấu và đang dương một bàn thắng thì trong khi đó Trung Quốc đang được lợi thế là đứng nhì bảng để có cơ hội đi tiếp trong khi đó Trung Quốc gặp Kyrgyzstan thì khá là lợi thế cho Trung Quốc luôn nha anh em còn cái thành tích gần nhất của hai đội Nhật Bản và Ả Rập Xê Út thì anh em cũng thấy Ả Rập Xê Út đang có cái phong độ không tốt trong cái mùa giải U20 châu Á này nha. Thì Ả Rập Xê Út anh em thấy thắng được Kyrgyzstan với tỷ số là 1-0 nhưng mà để thua trước Trung Quốc với cái tỷ số là 2-0. Trong khi đó Trung Quốc được đánh giá yếu nhất trong cái bảng đấu này. Còn trong khi đó Nhật Bản đã thắng được hai trận với cái cách biệt là từ hai bàn đấu lên. Anh em thấy Nhật Bản đã thắng hai trận trong tỷ với tỷ số là hai bàn cách biệt không nha anh em thì cái thành tích của thằng Nhật Bản và cái thằng ờ, Ả Rập Xê Út này cách xa nhau rất là nhiều nhưng mà nhà cái đang đưa cái mã kèo là rất là kỳ nha anh thì còn cái tỷ lệ mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là tỷ lệ kèo là Nhật Bản đang chấp với mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này nhà cái đang đưa ra cái mã kèo rất thấp cho U20 Nhật Bản thì anh em cũng thấy phong độ của Ả Rập Xê Út đang rất là thấp nhưng mà tại sao nhà cái lại đưa ra cho anh em một cái mã kèo là Nhật Bản chấp 0,25 và tài xỉu 2,25 thì anh em nên nằm cái mã tài cho mình nằm mã tài và anh em nằm thêm cái đội chủ nhà là đội Ả Rập Xê-út chấp không phải ê, à, được chấp 0,25 cho mình luôn nha thì tại sao nhà cái lại đang đưa ra một cái mã kèo Nhật Bản rất là mạnh lại đưa ra mã kèo chấp 0,25 thì cái trận này Ả Rập Xê-út sẽ thắng và thắng với cái cách biệt là bao nhiêu thì mình chưa biết nha anh em thì giống như bây giờ Nhật Bản đang đứng vị trí đầu bảng nếu mà Nhật Bản để thua hai bàn hai bàn thì Ả Rập Xê Út sẽ vươn lên cái vị trí à, Ả Rập Xê Út sẽ được có 6 điểm và chỉ dương một bàn thắng thôi nếu mà Trung Quốc thắng được ờ, Kyrgyzstan trong trận này thì Trung Quốc sẽ vươn lên cái vị trí là nhì bảng nha anh em là có 6 điểm vương dương 3 bàn thắng thì Ả Rập Nhật Bản không bao giờ nếu mà Nhật Bản để thua hai bàn Nhật Bản vẫn còn được đi tiếp còn trong khi đó nếu mà Ả Rập Xê Út muốn đi tiếp vào vòng trong thì Nhật Ả Rập Xê Út phải thắng từ 3 đến 4 bàn này 3 đến 4 bàn mới có cơ hội đi vào vòng trong còn không thì Ả Rập Xê Út thắng một bàn cũng chỉ là để ờ, đứng hàng vị trí thứ ba thôi bởi vậy mình khuyên anh em nên nằm tài và anh em nằm mã kèo Ả Rập Xê Út luôn nha thì đó là cái phần nhận định và phân tích của mình thì anh em nào mà đang xem nếu mà trùng ý với mình thì anh em cứ nằm mã kèo giống như mình đã cho tất cả anh em còn anh em nào không trùng ý với mình thì anh em cứ có thể đánh nghịch lại với mình nha còn anh em nào mà đang chơi ngoài thì phiên anh em nên đăng ký một cái trang chơi để cho nó tiện cho tất cả anh em hơn tại sao mình phiên anh em đăng ký trang chơi thì à, giống như anh em đăng ký trang anh em cầm trang anh em chơi mã kèo đó chấp 0,25 phải không anh em có thể lựa mã kèo chấp nửa trái hoặc anh em lựa mã kèo đồng mà anh em ăn đủ ăn dư luôn thì cái đó là cái vấn đề anh em cầm trang anh em có thể vào rung bất cứ lúc nào anh em lựa kèo nào anh em thích thì anh em vào